hồi đó còn sinh viên thì ờ, lo chú tâm đi học không yêu để tới chừng ấy rồi ừ, quên luôn quên dần luôn <laughs> bao lâu mà quên dần luôn dạ tụi con quen cũng được một năm rưỡi năm rưỡi hả dạ tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả dạ sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời <laughs> thì, thì em rất em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của <laughs> lớp em nên vậy em quyết định em dừng lại sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn không sao mình tổn thương nhưng mà vết thương nào rồi cũng lành sẽ yeah. Dạ. có người chữa lành vết thương cho em bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình trước hết thì con chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan à, em tên là Lê Thành Tâm hiện tại em đang làm tại bệnh viện học thạch làm điều dưỡng quê em ở Tiền Giang hiện tại sinh sống làm việc tại Sài Gòn à Tiền Giang là huyện nào Tâm dạ huyện Chơi gạo à Chơi gạo trồng ớt không phải đúng không dạ trồng thanh long không chú à, <laughs> thanh long với ớt không huyện chợ gạo mà không thấy trồng gạo trồng thanh long với ớt không à thôi mời nhà gái Trước tiên em chào chương trình à. em chào chị Ngọc Lan và chú Huyền Linh và anh chàng bên cạnh À. Em xin giới thiệu em tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em làm điều dưỡng kho lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Quê quán của em hiện tại thì đang ở, ở Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống uh, tại Gò Vấp ạ. À. Hay quá, hôm nay hai bạn đều là điều dưỡng hết. Những người mà thật sự tôi rất là ngưỡng mộ luôn nha. Bởi vì uh, những con người này rất là tuyệt vời luôn dạ, á. Dạ đúng rồi, công việc rất là khó. Ừ, rất là cực khổ vất vả mà các bạn hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo cho những bệnh nhân như thế mà lo cả đời luôn rồi đó rồi bây giờ thì mình nói luôn về ờ, ưu điểm và khuyết điểm của mình đi ưu điểm của em thì hiền ngon vui vẻ với người thân còn hơi cảm tính với người lạ và biết cách chăm sóc gia đình biết nấu ăn đặc biệt là nấu những món ăn vị miền trung còn nhược điểm của em thì là có ít nói hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ à. tâm uh, sao tâm ưu điểm khuyết điểm của tâm dạ, thế nào còn ưu điểm là vui vẻ hiền lành à, hòa đồng trong công việc không biết hút thuốc uống rượu bia cờ bạc bên kia có hơi nóng chút xíu bên đây rất là nhẹ nhàng bù trừ cho nhau được á có khuyết điểm là rụt rè và nhút nhát trước đám đông này run mà sợ nữa à, nãy giờ có run không dạ có mà làm điều dưỡng mấy năm rồi tâm dạ con làm cũng uh, 5 năm rồi. 5 năm? Dạ Còn bên nhà gái làm điều dưỡng mấy năm? Dạ, cũng làm được 4 năm rồi chú Thâm niên bằng nhau Làm điều dưỡng hơi gầy chút xíu vậy Nam Chắc lo chăm sóc người khác quá hả? Dạ Ủa bộ ốm dữ lắm hả trời? Hơi gầy thôi chứ không phải ốm Tôi gò mò ghê, tôi muốn qua tôi Chắc nói ăn uống thiếu thốn chút xíu Dạ Lo chăm sóc bệnh nhân không hả? Không có thiếu, tại vì ăn hoài mà không Không mập hả? Dạ Đường tình duyên sao nè? dạ được tình duyên của con á thì có một mối tình nhưng hồi đó còn sinh viên thì ờ, lo chú tâm đi học không yêu để tới chừng ấy rồi ừ, quên luôn quên dần luôn <laughs> bao lâu mà quên dần luôn dạ tụi con quen cũng được một năm rưỡi năm rưỡi hả dạ tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả dạ sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời <laughs> từ từ quên dần rồi thôi luôn những mối tình không có lời chia tay thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết cũng không có gì lăn tăng Ờ, bây giờ bạn nữ của mình tình duyên là như thế nào à, ờ, một mối tình đáng nhớ nhất của em là thời sinh viên thì em có quen bạn cùng ngành luôn nhưng mà khác lớp ờ, hai đứa cũng rất là hợp nhưng mà sau đó thì sau đó từ chính thất lại thành thứ thất có trà xanh hả dạ đúng rồi ạ <laughs> thì thì em rất em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của <laughs> lớp em nên vậy em quyết định em dừng lại sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn không à. sao mình tổn thương nhưng mình vết thương nào rồi cũng lành sẽ yeah. Dạ. có người chữa lành vết thương cho em bây giờ thì à, mình muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào biết quan tâm gia đình hiểu chuyện cao ráo tự tin có một chút tính vui vẻ để ừ. <laughs> mỗi lần em mà em em em mà áp lực công việc quá em hay quạo thì thì <laughs> bạn nam đó vui vẻ một tí thì bạn này nó sẽ lắm. <laughs> dạ nó vui sẽ hoạt động hơn bạn này cao thì chưa không cao lắm nhưng ráo thì có giống gì gầy gầy vậy đó em nóng tính em thường hay làm gì cho em à dạ người dạ không em nóng tính em hay cắn lắm anh đó hay cắn à, <laughs> dạ vâng bên kia mà cắn chắc bên đây nát quá mình nói chắc xíu quách không à dạ. chắc mẻ răng đó trời ơi đâu để tôi qua tôi coi coi nhà trai ra làm sao đó coi đi bộ roi dạ chào chị ngọc hoàng ốm thiệt <laughs> nhìn nó rau ráo lắm à ốm nhưng mà khỏe không dạ khỏe Hiểu không? Chưa thấy ốm quá trời đất xương không hà Dạ tại cơ cơ địa của mỗi người chị anh ơi bên này tròn lắm anh ẩm nổi không anh <laughs> cũng ráng ẩm ờ. chưa <laughs> chắc nha nhỏ nhỏ chứ có bỏ đó không có đùa đâu bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối biết đi vui vẻ hiền lành à, là người phụ nữ của gia đình lại kính trên nhìn dưới lễ phép dân bà cha mẹ cô kia có hơi nóng nóng chút sợ không cổ mà dạ, nóng thì con ngồi. dám nóng như người ta không <laughs> nghi nóng nóng, là bên kia đâu xương dạ dễ thương quá nói một cái câu kệ nóng thì con nguội nó trong gia đình là phải có người người nóng người nhịn người miền tây dễ thương vô cùng chỉ trừ bên đó thôi bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ ừ, phụ phụ nữ ờ, học với người lớn không với không lăng nhăng à, cái đó em không có đâu anh ơi trời ơi ngọt em quen ai là em chung thủy lắm <laughs> anh cũng hy vọng là vậy em ơi phụ nữ mà hổn như lăng nhăng thì còn gì nữa trời với đừng càm ràm quá nha em à càm ràm thì em không có anh nguội mà không sao đâu <laughs> nên là bên đó nhiều khi áp lực cái công việc áp lực với người khác không trút được á cho nên là đôi khi về nhà là sẽ trút lên em chắc chắn là có càm ràm một chút giờ mỗi lần hẹn nhau đi chơi cho người ta bao nhiêu thời gian để người ta trang điểm tiếng trời ơi trong một tiếng luôn hả <laughs> quá trời hào phóng rồi cho tí ít đó cái đó là cho còn cái ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác có người ta mần tới <laughs> hai tiếng lần hai tiếng cái bên kìa sang nào hai tiếng hồi trang điểm á ví dụ lỡ hai tiếng được không dạ được đại chút con có sao lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh mình chờ bạn gái đi chơi mình vô mình chơi với phụ huynh luôn dạ ừ. bây giờ chúng ta gặp người thân đi nè đi với ai dạ hôm nay em đi với chị em và anh em dạ chào chị chào anh anh ruột vậy đó hả dạ anh, anh rể em xin chào anh Việt Linh và dạ, chào chị Ngọc Lan ạ à, Tâm ơi theo anh thấy thì ờ, bạn nữ bên này cũng ờ, dễ thương hầu như là cũng có nhiều cái ưu điểm mà em cũng muốn tìm một cái mẫu người như vậy anh thấy hai em cũng rất là hợp cũng mong là sau cái chương trình này hai em có thể cho nhau một cái cơ hội và dạ, anh mong là hai em sẽ cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời được <laughs> dạ em cảm ơn anh anh rể mà hai người đồng ờ, đồng màu đồng chất quá hả em đi với ai dạ em đi với chị gái và bạn thân ạ à. em chào ờ, chị ngọc lan em chào uh, ờ, con chào chú à, <laughs> hôm nay đến với chương trình thì uh, em muốn nhắn gửi đến em gái của em là mình thấy bạn nay bên này cũng hiền cũng dễ thương đến đây gặp nhau là cái duyên rồi em gái em rất là thích người miền nam trong này mà nó ở tiền giang thì cũng gần đây á thì cũng kiểu là cái duyên rồi nên là hai bạn cố gắng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu rồi à, biết đâu biết đâu được <laughs> biết đâu được có một cái kết vui ạ à. dạ em cảm ơn chị anh bên cạnh ơi cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện phạm ngọc thạch mình làm khó nào ạ à? làm khoa cấp cứu à, bạn ơi à, ví dụ như mà anh có trực đêm á mà em cũng trực đêm nữa rồi sau này mà <laughs> con thì ai chăm à thì bà ngoại bà nội trời nhà nội được không ạ à? bởi nhà được, nội em gãi về nhà nội cũng được em Trời, ông đợi ông ông ông hớn hở lắm rồi muốn mở rào lắm rồi phải không muốn lắm đúng dạ, không dạ. này là đem u phiền về cho mẹ nè <laughs> mang tiền về cho vợ mang u phiền về cho mẹ nè thôi bây giờ chúng ta mở rào đi chứ thấy bạn nam là có vẻ rất là hớn hở và mong mở rào để gặp bạn nữ lắm rồi mở rào chào em à, dạ chào anh đến với chương trình có một con heo tặng em và một cái tấm thiệp dạ vâng em cảm ơn anh mở thì ra mở đọc luôn không dạ được giờ ý sao tự nhiên gặp tao tặng con heo dạ cái con heo là em tuổi con heo nữa bạn mỗi tối thì ngủ thấy em à. dạ em em cũng tuổi con heo em cũng mê heo dữ lắm em ơi nắng ấm xa rồi đông sang gió lạnh anh cần em thôi em cảm ơn anh ạ à đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá à, ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm mà khi đã biết cách chăm á, thì sen đá nở hoa rất đẹp cũng như tình yêu cũng vậy nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu á, thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ Rồi, dạ, dạ, dạ. rồi cảm anh dạ. Em có Mở rào ra em thấy làm sao? thấy anh <laughs> ốm hơn em tưởng tượng <laughs> anh thấy em sao thấy em dễ thương à dạ vui em cảm ơn anh ạ à. khi khi mà quen nhau lấy nhau rồi tiền bạc ai quản lý à em quản lý cũng được à. em quản lý <laughs> cái đó được đúng không dạ, anh dạ, này được. cái gì anh cũng chịu hết trơn á bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi bây giờ đó tâm dạ. tiến tới nắm tay bạn gái giao lưu cảm xúc chút xíu rồi mình nhìn thẳng mắt bạn gái mình trong người mình sao đó mình nói đi đến với chương trình hôm nay thì anh dạ. hy vọng là em cho anh một cơ hội dạ. để tìm hiểu nếu được thì tiến xa hơn thấy tim <laughs> cơ hội à thì thì em em gặp anh em cũng run nhưng mà mỗi lần em run á thì tay em hơi ra mồ hôi á anh có ngại tay của con gái ra mồ hôi không không không có sao à, em sợ anh nắm anh thấy ướt quá <laughs> rồi anh lại buông đâu, ra đâu. đây này để chị chỉ cho ví dụ tay bạn gái ra mồ lấy mình che mình che mình chùi luôn không có hiện tại thì không có ừ. <laughs> dạ. nhưng mà tôi cũng tin ờ, tâm có sức khỏe tao ẩm thử bạn gái có nổi không giờ ẩm nổi tôi mới tôi mới gả ông nội tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá vậy giờ vợ tới giờ đi đẻ ẩm vợ đi đẻ ờ đâu thử cái coi nào ẩm đi chị thử hỗ trợ cho chị hỗ trợ nha ẩm ngang đúng không đúng rồi trời ơi nổi không quay vòng nổi không à, tâm nổi ổn định không ổn định không ổn định không ẩm đi đẻ được không rồi hiện tại hiện tại thì ở hàng năm thôi chứ đi đẻ là hàng bảy đừng nữa nổi không rồi được rồi về ghế đi các bạn rồi các bạn thích thì các bạn bấm luôn không cần phải đếm gì cả bấm rồi đó bấm luôn rồi bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó rồi thôi bây giờ mình tặng quà cho các bạn đi ba Hết thời gian Em tên là Trần Việt Hà Em đến từ Bình Dương, em sinh năm 2000 Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học Tại trường Đại học Hữu Dầu 1 ạ à. Cảm xúc của em cảm thấy rất là hồi hộp, lo lắng Mình hy vọng là bạn nam đó phải là một người trưởng thành, trưởng trạc à, ờ, Có ngoại hình ưa nhìn bạn và cũng có khiếu hài hước à con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao à, có ý chí cầu tiến cho công việc có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình đôi khi bị hoang tưởng chứ hoang tưởng sao hoang tưởng nặng hay nhẹ tức là ừ, hoang tưởng ví dụ là con đi ờ, đi đâu á con đi công ty hoặc lại đi đâu trên trên đại khái thôi tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con con tưởng mình nó thích con tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi còn cái đó thường thôi <laughs> xin chào người đàn ông hoang tưởng dạ chào chị hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi dạ cũng nhiều rồi tưởng nhiều rồi hả dạ từ hồi ờ, hồi em còn ờ, học cấp 3 cô giáo nhìn em em tưởng cô giáo thích em luôn khi nhìn vào một bạn nam thì mình sẽ ấn tượng nhất là bạn đó cao to và khỏe mạnh quan điểm về tình yêu của mình thì gồm uh, mình quan trọng ba yếu tố thứ nhất là sự tôn trọng thứ hai là sự tin tưởng và thứ ba là sự chung thủy tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ à. ừ, tuổi tác sao là 93 hoặc 98 ạ à. đây 93 ngon lành không gia trưởng nhà con không gia trưởng gì mà con hiền khô à ừ hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu <laughs> trưởng thành và chững chạc ạ à. tôi hơi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi À, xin chào chương trình, tôi tên là Trần Trọng Khánh ở à, dưới Bình Dương. Hiện nay tôi đã về hưu, tôi à, là cha của cháu Trần Thị Việt Hà. À, con tôi thì là một người coi con gái là ngoan hiền, chịu khó học tập và có trí phấn đấu. À, tôi mong muốn có một chàng rể coi như là có trí tiến thủ, coi như là chịu khó, có hướng ờ, phấn đấu để làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Đến đây cũng là một cái chương trình đã tạo được một cái cơ hội thì cũng hy vọng đây là một cái duyên để cho à, hai con coi như là tạo tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Ờ, chào mọi người, à, mình tên là Huỳnh Văn Lâm, hiện tại mình 29 à, tuổi à, Mình quê ở Ninh Thuận và đang à, sinh sống tại Vĩ Bình Dương Thì hôm nay thì mình rất là hào hứng đến với chương trình tham gia à, thì Mình cũng tò mò là bạn nữ à, sẽ trông như thế nào Cho nên là mình cũng rất hứng thú à, Mình hy vọng là chương trình sẽ ghép đôi cho mình với một bạn nữ là Đầu tiên là về cái nội hình thì có chiều cao tầm 1m56 à, Dung size cộng trừ 2cm à, và có một nụ nụ cười duyên thì rất là rất là vui còn nếu không có thì không sao dạ còn về tính cách thì ờ, con thích có hai dạng một là vô cùng ngây thơ còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm mình thú nhận của chương trình thì ờ, tới thì hiện tại điểm hiện tại bây giờ độc thân thì thứ nhất là Ờ, cái môi trường làm việc của mình á, là chủ yếu là là nam tại mình học bên cơ khí á cho nên là với lại là uh, có khi là duyên chưa tới và nhiều khi là mình nói mình cũng có không có biết cách nói chuyện bằng nữ thương thuyết phục quá cho nên là ế bây giờ uh, nếu mình tham gia chương trình này nếu mà may mắn á, thì có gì với nhau thì uh, mình nghĩ là uh, mình sẽ thuyết phục bạn nữ uh, tầm uh, độ một năm nữa sẽ lấy làm vợ mình thì không có cất khiếu để thuyết phục bạn nữ cho lắm mình chỉ uh, về trình khả năng mình tầm 50% thôi còn uh, số còn lại thì bạn phụ thuộc vào cái cách uh, ứng xử của mình như thế nào và cách uh, uh, và cái bề ngoài của mình như thế nào và bạn có phải là đúng gu bạn nữ hay không thực sự mà nếu mà không đúng gu bạn, bạn nữ thì uh, mình uh, cố gắng cấp máy thì mình nghĩ là chắc cũng không được uh, hôm nay thì uh, mình có một món quà rất dễ thương nó là một uh, chú gấu chú gấu đây là chú gấu này mình hy vọng là mình sẽ tặng bạn nữ này thì chú gấu này sẽ uh, uh, mỗi lần bạn nữ uh, về nhà thì uh, khi mà nhìn chú gấu này á thì sẽ nghĩ đến mình là là chú con gấu của bạn nữ có nghĩa là mình tặng cho bạn nữ con gấu này tức là bạn nữ đã đã, đã có gấu rồi yeah. Dạ. à, đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em tức là mỗi mỗi lúc em nhìn thấy nó là anh Tuấn nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em <laughs> Dạ, em cảm ơn anh à, Mình có một số uh, lời nhắn nhủ bạn nữ là uh, Mình chúc đầu tiên mình chúc bạn nữ luôn uh, đầy đủ sức khỏe uh, Cái kỳ uh, đợt Covid này nhanh chóng uh, vượt qua Gia đình thuận lợi bình an và đặc biệt là uh, uh, chúng mình sẽ có gì với nhau Người yêu ơi có biết anh đã yêu em rất nhiều chẳng còn những lý lẽ để nói nên câu tình yêu làm như không quan tâm nhưng anh thật sự nhớ em muốn được cho trẻ mỗi khi đông về anh muốn nói yêu em rất nhiều chào chương trình thì hôm nay thì à, đến với chương trình đại quốc hẹn hò thì à, à, mình đã tìm được một bạn nữ cũng thật sự là cũng mình cũng thích đó à, với lại cũng thích à, gần nhà và cũng như là cũng có một cái à, cảm nhận rung động trong khi à, xem mặt á cho nên mình rất là vui chương trình và rất ưng ý với bạn, bạn nữ dạ. dự định của em là khi nào lập gia đình dự định của em á, thì khoảng 2 đến 3 năm nữa dạ dạ được rồi đó là đúng thời điểm con tích cốt luôn á chứ <laughs> hai năm hai năm anh thấy cũng ổn quá, ừ. thì nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con nó không tốt <laughs> cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu ạ à. người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ à dạ dạ dạ dạ hiểu chưa anh thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được sợ lớn yếu <laughs> trời mới có chút xíu mà nó sợ yếu cảm xúc sau khi dương uh, ờ, ghi hình thì mình cảm thấy rất là vui khi mà kiếm được uh, người bạn trai cũng ưng ý dạ em cảm thấy anh hát rất là truyền cảm à uh, anh chiếm uh, hơn 80% hình mẫu lý tưởng uh, của mình à thông qua chương trình này thì mình muốn uh, nhắn nhủ với một số bạn thì uh, nếu ai còn độc thân uh, thì cũng đăng ký chương trình thì mình thì đầu, đầu tiên mình cũng rất ngại đăng ký tham gia nhưng sau thời gian thì mình cũng suy nghĩ thì uh, uh, cũng đăng ký và rất may mắn thì cũng đã tìm được một bạn nữ uh, rất là vừa ý à Rồi các bạn thích thì các bạn bấm luôn Không cần phải đếm gì cả Bấm rồi đó Bấm luôn rồi Bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, sinh năm 1995 Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại Gò Vấp Mình đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 3 Hôm nay mình đến ghi hình cảm xúc mình vui, hồi hộp và vâng, có một phần nào đó là rung Nhìn vào bạn nam mình sẽ nhìn vào cặp mắt ạ à. Tính, cá tính cách là vui vẻ, cao ráo, tự tin, kính trên nhiều dưới sống biết phấn đấu trong cuộc sống và lẫn công việc ạ ưu điểm là vui vẻ hiền lành hòa đồng trong công việc không biết hút thuốc uống rượu bia cờ bạc cảm xúc của người thân mình là muốn mình có bồ sớm và mau chóng lấy chồng hôm nay mình tới ghi hình mình có chuẩn bị một món quà cho bạn nam đó là một chậu sen đá nó có ý nghĩa là sen đá rất là khó chăm mà trong tình yêu cũng vậy không chăm thì tình yêu sẽ tan vỡ nên vậy cần phải hai đứa phải đông đầy thì tình yêu nó mới thăng hoa được đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá à, ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm mà khi đã biết cách chăm thì sen đá nở hoa rất đẹp cũng như tình yêu cũng vậy nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ rồi, dạ, dạ. rồi có làm. Dạ. À, xin chào chương trình và muốn nhận hàng Mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Trang, là chị gái của Bé Trinh Hôm nay mình đến với chương trình là đi theo cổ vũ động viên cho bé theo với tính cách của trinh ấy thì tính trinh hơi bị uh, trẻ con thì mình nghĩ là nên gặp một bạn nam chững chạc này uh, tự tin biết sống thì thì được rồi mình chỉ cần vậy thôi tôi tên là lê thành tâm tôi sinh năm 1995 nghề nghiệp là làm điều dưỡng tại bệnh viện học tập đến chương trình hôm nay thì tôi rất là vui rất là mong chờ được gặp bạn nữ à, tính tình vui vẻ yếu điểm của em thì hiền ngon vui vẻ với người thân còn hơi cảm tính với người là và biết cách chăm sóc gia đình biết nấu ăn đặc biệt là nấu những món ăn vị miền trung còn nhược điểm của em thì là có ít nói hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ à. um, một bạn nữ thì đơn giản là lễ phép lễ phép với người lớn có công ăn việc làm ổn định đến đến đây đến chương trình là có duyên gặp nhau sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu nếu được thì sẽ tiến tới em chuẩn bị quà cho bạn nữ là một con heo ý ý nghĩa là con heo đó là tuổi của em là bà bạn nữ cầm là nghĩ nhớ tới em em ơi nắng ấm xa rồi đông sang gió lạnh anh cần em thôi em chịu với anh ạ cảm xúc của mình rất là vui khi được à, đến tham gia chương trình và được gặp ba bạn nữ bạn nữ rất là vui vẻ và dễ thương Ồ, quá trên sức tưởng tượng Anh bên cạnh ơi cho em hỏi là Ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mình làm khó nào ạ? À? làm khoa cấp cứu ờ, bạn ơi à, ví dụ như mà anh có trực đêm á mà em cũng trực đêm nữa rồi sau này mà <laughs> con thì ai chăm à thì bà ngoại bà nội trời nhà nội được không ạ à? nhà được, nội em gửi về nhà nội cũng được em trời, ông này ông, ông ông ông hớn hở lắm rồi muốn mở rào lắm rồi phải không muốn lắm đúng dạ, không dạ nay là đem u phiền về cho mẹ nè <laughs> cảm xúc của mình thì là bạn nam khá là hiền so với tưởng tượng của mình và cá <laughs> hơi ốm nha có thể bồi bổ được <laughs> mình rất là vui vì đã đồng ý với nắm tay ra về cho nhau một cơ hội để mà tiến xa hơn trong quá trình tương lai còn hiện tại thì mình cứ nắm tay về đã tương lai thì sao thì hai đứa sẽ tính tiếp mong muốn của em bạn đô cao <laughs> thì chỉ được 40 phần trăm của em thôi nhưng mà được cái bù lại tính cách của bạn rất là ok luôn nhưng mà tôi cũng tin ờ, tâm có sức khỏe tao ẩm thử Đúng bạn rồi. gái có nổi không giờ ẩm nổi tôi mới à. tôi mới gả ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá trời ơi nổi không quay vòng nổi không ờ, tâm nổi ổn định không ổn định không ổn định không ẩm đi đẻ đâu rồi hiện tại hiện tại thì ở hàng năm thôi chứ đi đẻ là hàng bảy đừng nữa nổi không chiều cao cân nặng thì mình có thể bồi bổ được chứ còn mà tính cách thì không thể nào bồi bổ lại được nhắn nhủ những bạn mà, mà đang ế muốn tham gia chương trình hãy đăng ký tham gia chương trình như à, mình cũng mấy lần đăng ký rồi chương trình đã cho mình một cái duyên để gặp nhau rồi thì cái phận thì do tụi mình thôi nên vậy mấy bạn cứ mạnh dạn mà cho nhau một cái phận cái nợ để mà đến với nhau